trên từng lối mòn xiêu nghĩa là một đều đắng lắm người ơi sức tình mong sẽ đổi thay thương cho những ai kiệt nghèo đời một đều